<coughs> alo hôm nay chúng ta học uh, tiếp kênh uh, 80 hôm nay chúng ta học kênh 80 kênh 80 là kênh ờ, lớn mạnh Đức Phật kể dạy rằng một vị tỷ kheo mà cầu cái đạo giải thoát ừ, cầu cái sự uh, tiến bộ ở trong cái chuyện tu học á ờ, cầu cái sự giải thoát cầu sự tiến bộ trong cái việc tu học á thì phải uh, có sáu cái pháp sau đây một đó là nhiều ánh sáng ừ, một là nhiều ánh sáng gọi là alo capagulo nhiều ánh sáng ở đây á các vị bỏ tiếng Bali giúp dạ đúng rồi cảm ơn alo capagulo nhiều ánh sáng ở đây có nghĩa là nhiều trí tuệ nhiều trí tuệ bởi vì mình thấy trong đời sống thường ngày của mình trong một cái chỗ thiếu ánh sáng thì mình có thấy cái gì không có thấy được cái đường đi cái chỗ bước mà thấy tất cả công việc của chúng ta làm mà, mà, mà trong mỗi chỗ không ánh sáng thì chúng ta phải mò mẫm cái việc thấy không? ngay cả cái cái ờ, mấy cái tắp lô mà ở trên máy bay bằng đêm máy bay nó bay trong đêm thì trên máy bay tắt đèn chỗ nào tắt nhưng mà đặc biệt ở trong cái cabin của phi công là mấy cái chỗ mấy cái màn hình hiển thị mấy con số những cái số đo mấy số đo kỹ thuật tất cả phải hiện rõ ràng bởi vì không thể nào mà làm việc trong bóng đêm mà không thấy gì là cái chuyện không được nha kể cả cái cabin của của phi công mình của một chuyến bay bay đêm á, thì trong cái phòng lái đó là mấy cái chỗ mấy cái màn hình hiển thị nó phải sáng giữa trời đêm mịt mù như vậy trong đó là mấy cái màn hình màn hình là phải sáng nói chi là những cái chuyện mà trong mặt đất dưới mặt đất mình làm chuyện gì cũng phải có ánh sáng thậm chí mình là người trộm mộ mình đi đào mộ đó đào cổ vật đó, cũng phải có ánh sáng mình có sợ bị người ta phát hiện đi nữa ít ra cũng phải có cái cây đèn pin ừ, thì gái như vậy chúng ta không thể nào làm việc mà không có ánh sáng đó là trong thế giới vật lý trong cái cảnh giới tâm lý cũng y, y hệt như vậy chúng ta không có tài nào mà chúng ta làm việc mà thiếu ánh sáng được thì cái trí tuệ được gọi là ánh sáng được gọi là ánh sáng tâm lý nha à, trí tuệ được gọi là ánh sáng tâm lý cho nên cái chuyện đầu tiên là vị tỳ kheo tu tập không thể thiếu trí tuệ được nhờ có trí tuệ nhờ có trí tuệ vậy thì theo biết cái chuyện gì nên và không nên đó, cái gì thiện cái gì bất thiện nhờ có trí tuệ đó mới biết được mình đang ở đâu cái gì cần phải chỉnh sửa cái gì cần phải bớt cái gì cần phải thêm à, chỉ đầu tiên là, là nhờ trí tuệ mình biết cái gì nên và không nên cái gì thiện và cái gì bất thiện nhưng mà không phải dừng lại đó không phải cả đời cái cấm đầu là, là, là dừng lại cấm đầu ở trong một cái thành tựu một cái quả chính mà phải nhờ có trí tuệ để mình biết được bởi mình mới học được một bốn pháp đó. tức là quý vị theo phải biết rõ ừ, bằng cái con đường nào mà mình có thể tiến bộ cái gì nó thể làm cho mình bị lui sụp cái gì nó làm cho mình dậm chân tại chỗ ừ, cái gì nó có thể làm cho mình thăng thăng hoa lên lên cao đi xa về phía trước thì tất cả những cái cái cái cái cái, cái, cái chuyện đó, đó là cần đến sự sôi rồi ừ, của trí tuệ cho nên đầu tiên là chị xem phải nhiều trí tuệ phải có trí tuệ nha chứ không thể nào mà tôi tôi tôi, tôi nói lòng lần nữa không thể nào tu với lối mòn được trong đời sống chúng ta phải đi theo lối mòn lối mòn đó là gì lối mòn tức là những cái nền nếp cũ mà chúng ta phải nhắm mắt đi theo nha nhắm mắt đi theo những người mà gọi là là đi theo lối mòn thì có thể nó không cần trí tuệ nhưng mà mình có thể tưởng tượng nếu mà, mà chỉ dừng lại với quả chứng của mình Ờ, chỉ chấp nhận cái lối mòn mò mẫm thì cái cuộc tu nó không có đi xa cái đạo nghiệp nó không có những thành tựu lớn ừ. cho nên chuyện đầu tiên cần ánh sáng cái thứ hai nữa có ánh sáng rồi có cái đèn pin tốt rồi có cái đuốc ngon lành rồi có cái đủ điều kiện ánh sáng ánh nắng ngon lành rồi nhưng mà mình làm biến thì sao ta cũng đi rồi đâu hết cho nên cái thứ hai là cái gọi là yoga bố hulo alo bố hulo là ánh sáng đầy đủ ánh sáng cái thứ hai là vô capolo nghĩa là phải là phải đầy đủ cái tinh tấn phải siêng chứ đầy đủ cái siêng ừ, phải đầy đủ cái siêng ừ. rồi tiếp theo đó là cái gì ta vi dapahulo về bao về dapahulo bên nho giáo nó có cái câu thế này triêu văn đạo tịch tử khả hỷ buổi sáng nghe được đạo lý cao thâm thì buổi chiều chết cũng vui ừ. có nghĩa là đó ở thế gian ấy, cái người mà họ sống hưởng thụ đó ờ, họ mới thấy đời sống có ý nghĩa đời sống nó phải có cái cái nhựa nhựa sống nó phải có cái mật ngọt sống mới được ừ. mà trong cuộc tu hành cũng vậy lấy mắt mà nhìn thì một cái người mà tu hành mà chân chánh ngon lành đó thì đúng là kiên khen khổ hành bần tăng khổ sải đúng nhưng mà thật ra cái đời tu của một vị tỳ kheo phải có niềm vui giá dạ, yeah, phải có cái niềm vui ngày xưa ngoài đời đó, mình phải có cái niềm vui thế tục thì mình mới có thể gọi là gọi là vật lộn với miếng cơm minh áo được à, mình còn bây giờ trong đạo cũng phải vậy dạ, cũng phải có một cái niềm vui đạo vị à, thì mình mới có thể ra sức nỗ lực được chứ còn mà tu mà không có được cái niềm vui cái sự an lạc ở trong cái đạo nghiệp thì làm sao mà đi xa được đây nha cho nên cái alu cấp hulu đây nó có nghĩa là đầy đủ trí tuệ tu được không thiếu trí tuệ được vô cấp hulu ừ, tu mà không thể thì không thể là thiếu tinh tấn được tu không có siêng là thua ừ, không không có đủ cái, cái, cái sức để đi tới không đủ sức bật là sao đủ sạch chỉ bật là bởi vì nếu không có đủ sức bật thì chúng ta cứ nằm chây ì ra đó biến lười thối đọa tiêu cực Đấy. nhưng mà nhờ cái sức bật của tinh tấn của mình mà có thể lao mình băng mình về phía trước nha rồi cái thứ ba để có được cái sức bật ấy thì chúng ta phải có niềm vui chứ đây ở ngoài đời đó ngoài đời người ta có cái gánh chè nhưng người ta vui cứ lúc nào mà bán không được là là, là dòm trước dòm sau thấy có khách ăn là móc túi tiền ra đếm đếm là bắt đầu có toàn tính Ờ, tôi không tính là bây giờ về trả tiền học cho thằng tư con năm con út và mua áo mới tết cho tụi nó chưa nếu mà dư chút đỉnh đó là thế nào tết năm nay mình cũng mua được một chiếc nhẫn vàng nhỏ nhỏ năm phân chỉ thì để bỏ túi để cho mai mốt rồi thằng tèo tí lấy vợ thí dụ như vậy thì một cái bà mà tiêu một cái bà mà coi như là buông gánh băng bưng đó mà có cái niềm vui như vậy đó thì bà không có thấy trời nắng bà không có thấy mưa lạnh bạn không có thấy rét mướt nha phải có niềm vui phải có niềm vui mà trong đạo cũng vậy việc tu hành mà không có niềm vui thì không có cách nào mà mà, mà, mà tu tập được về đã bao về đã bao lô ừ. mà ở trong đây cái bản tiếng việt thì lại xài là với yoga chỉ là nhiều quán hạnh nhưng mà chữ đó nó hơi tối nghĩa nha ở đây tôi nói rõ nghĩa luôn đó là sự tinh tấn yoga bao lô chứ còn cái quán hạnh là sao dù vụ là tình tấn ở đây phải dịch lại có người họ nói rằng họ sẽ sưu tập toàn bộ tất cả những chỗ mà chúng tôi chỉnh sửa bản dịch này nè để mà đăng tải lên cái đó là cũng là một sáng kiến mặc dù không biết là thiện ý hay là ác ý nhưng đó là một sáng kiến rất là hay nha cảm ơn cảm ơn bạn làm rồi số 1 đó là trí tuệ số 2 là thắng số 3 là cái cái niềm gọi là niềm vui trong đạo hành cái thứ tư là mấy ghê nè cái thứ tư này mới mới lạ này asamtut tipahulo có nghĩa là cái sự thiết tha vô bờ Asam, samtut thi á, là biết đủ là tự thỏa mãn samtut thi má samtut thi là không có tri túc không có thỏa mãn không có biết đủ như vậy ở đây nghĩa là sao ta trong này ghi rõ đấy này asamtut thi pahulu kusale sutham ni có nghĩa là thiết tha vô bờ ừ. lòng thiết tha vô bờ ừ. đối với thiện pháp có nghĩa là không có dừng lại nữa chừng tôi nói rất là nhiều lần tôi trích dẫn cái cái cái, cái đoạn kinh gọi là apariha niya thăm trong đại bát niết bàn Đức Phật ngày dạy rằng cho đến bao giờ chúng tỳ kheo đệ tử Như Lai không có bị rơi vào một cái hoàn cảnh gọi là ấm taravu sa năng á bạch thiệt tức là dừng lại nửa chừng cái công phu đạo nghiệp ừ, thì khi đó chúng tỳ kheo mới phát triển được à, mỗi cá nhân mới phát triển được mới tiến bộ mà mỗi cá nhân có tiến bộ thì tăng đoàn mới tiến bộ nha chứ còn mỗi cá nhân đều sớm thỏa mãn với những thành tựu của mình à, chẳng hạn như mình thấy um, Thái Lan đi nhỏ ráng học giỏi có được cái bằng phải cáo cái bằng Pali mà Pali cao nhất là cái lớp 9 Pali 9 ấy, có được cái bằng đó mỗi tháng ờ, vừa cúng cho ba bốn ngàn bạc để tiêu vặt rồi thường hay có cái bằng phải cáo ta mời làm trụ trì rồi ta giao cho một cái chức vụ nào đó ở trong giáo hội quẩn quẩn đi họp hành vậy đó rồi mấy đại gia thiếu chủ cũng khoái mà mấy cái vị đó đi, đi chơi tăng rồi xong rồi đó trong chùa có một cái cốc nó hơi sang trọng có tủ lạnh có máy lạnh ha Ờ, rồi cứ ngày ngày có đại gia thỉnh về cúng dường có xe đưa đón đập đâm vậy đó giáo hội lâu lâu họp hành thì có tới góp mặt tí ừ, để gọi là là xong có cái bằng đó là xong rồi đó uh gọi là có được cái trụ trì đó là xong rồi đó hoặc là ừ, một cái thành tựu khác ví dụ như là, là, là cứ ngày vậy sáng ngồi mấy tiếng chiều ngồi mấy tiếng thì xong rồi đó ừ, thì nó không được phải gọi là lòng thiết tha vô bờ à, xong tốt thì polo có nghĩa là lòng thiết tha vô bờ không có thỏa mãn với thiện pháp rồi đi lên đi nữa đi mãi đi hoài đi về phía trước đi lên trình cao nha đây gọi là asantut lộ. cái thứ tiếp theo đó là anikattaturo có nghĩa là không có gọi là buông xuôi cái gánh nặng trách gánh nặng bổn phận hay là gánh nặng trách nhiệm có nghĩa là ngày nào mà mình còn là phàm phu đó thì cái gánh nặng đạo nghiệp cũng còn trên vai nếu mình có khả năng hoàn pháp thì cái chuyện hoàn pháp nó là cái gánh nặng trên vai nếu mình có một đóng góp nào cho tăng đoàn thì cái đóng góp cái khả năng đóng góp ấy cái cái cái cái, cái nhiệm vụ đóng góp ấy là cái trách nhiệm là gánh nặng trên vai nha trách nhiệm đối với mình đối với thầy bạn đối với cư sĩ và đối với giáo pháp nha tôi nhắc lại trách nhiệm đối với mình với thầy bạn với cư sĩ và với giáo pháp nhưng mà dĩ nhiên là trong cái gọi là chừng mực gọi là hợp lý à, chứ phải nói vậy là ăn vào cái cắm đầu lo người ta làm được nha đây có trách nhiệm người tu đạo tu hành có ba trách nhiệm một là <clears throat> học đạo hành đạo và hoàng đạo nha học đạo và hành đạo và hoàng đạo phải ba cái đó trên ừ, không có bỏ rơi không buông rơi cái trách nhiệm à, không có buông rơi trách nhiệm như vậy ở đây mình thấy có hai cái, cái điều này Ờ, cái điều thứ nhất á, là quý vị theo tu tập á, là phải ờ, người cầu giải thoát cầu tiến bộ trong giáo pháp cái điều thứ nhất á, là gì ta à, là phải trí tuệ thứ hai nó là yoga polo là thực tánh thứ ba là veda polo là tìm thấy được cái niềm vui trong đầu đạo đạo nghiệp cái thứ tư là cái này mình phải thấy cái chỗ bali này bắt buồn phải thấy thôi asan tút thi samtuthipa dạ, holo kusale su tham mê su rồi tiếp theo nữa là, có nghĩa là không có gọi là lòng thỏa mãn vô bờ đó với, với, với không cái lòng thiết tha vô bờ đó với thiện pháp và cái thứ năm á, là anikattatoro kusale su tham mê su không có buông rơi cái gánh nặng trong thiện pháp có thêm cái trong thiện pháp và cái thứ sáu là uttarichapatari làm gì thì làm trí tuệ bằng trời tinh tấn bằng trời đạo nghiệp bằng trời cái gì đi nữa cái cú cánh cao nhất của người, người tu hành là cái gì Uttarita Patariti ừ, Patariti có nghĩa là làm sao mà toàn bộ cái đời tu toàn bộ đạo nghiệp phải là từng bước đi sang bờ khác ừ, ừ, sang bờ khác Uttarita Patariti luôn luôn lấy cái đó lúc nào cũng lấy cái tư tưởng ờ, là sang bờ khác ờ, làm cái tư tưởng chủ đạo hết ừ. không có thể dừng lại ở bến bờ này ừ. cả đời trừ phi duyên nghiệp là không đẩy không cho mình đi xa nữa thì đành chịu chứ còn trong cái, cái tâm tư trong cái nỗ lực trong cái lý tưởng tu hành mà nói thì chúng ta không thể nào mà không nghĩ đến chuyện sang bờ khác ừ, sang bờ khác rất là quan trọng cái đi sang bờ khác là gì có nghĩa là pháp học học hoài không bao giờ nên thấy đủ chỉ và quán suốt đời không bao giờ nên thấy đủ cho đến bao giờ mà còn là phàm phu chưa là thánh nhân thì cho đến cũng cho đến khi đó cũng chưa bao giờ nên thấy đủ không bao giờ nên thấy đủ luôn luôn phải có một cái lý tưởng là tìm sang cái bến bờ khác nha à, cái vấn đề lớn nhất của người tu Phật là dẫn chân tại chỗ là thỏa mãn quá sớm với những thành tựu với những quả chính của mình dầu đó là một người cư sĩ hay là một người xuất gia bất kể đó là tăng hay là ni ừ. mà gọi là gọi là sớm thỏa mãn với những thành tựu với quả chứng được mình thì không thể nào đi xa trong đạo nghiệp không thể nào có những thành tựu đáng kể được hết ngay cả người bên ngoài đời cũng vậy ừ. trừ phi không có khả năng không có điều kiện thì thôi chỉ còn một người mà sớm thỏa mãn với một mớ bạc cắt của cái gánh chè gánh cháo thì cuộc đời nó ngôi lên nó nổi đó là nói ngoài đời nha sớm thỏa mãn với mấy cái đồng xu và cắt cái đồng tiền mặt lẻ của gánh chè gánh cháo của cái tiệm tạp hóa thì làm sao mà, mà, mà, mà, mà, mà gây dựng sự nghiệp cho mình cho con cháu đời sau được nha thì nói thì trong đạo cũng y hệt như vậy luôn luôn phải lấy cái lý tưởng út tới cái tài thì tìm sang bữa khác rồi hmm. tiếp theo là cái kênh tám 80 mấy ta tám 81 nha tám mười một tám mười một tám mười một tám mười một tám mười một thì tôi chỉ giảng thoáng qua với cái này là phật tử mà không biết cái này thì kẹt quá cho nên đây tôi chỉ giảng thoáng qua thôi tức là không riêng gì một tỷ kheo mà bất cứ ai trong cái, cái thế giới trong cái cuộc đời này nha mà mắc phải uh, mắc phải gọi là các cái lỗi này nè à, mắc phải các lỗi này thì coi như cũng phải gọi là xâm vào cái địa ngục ừ, xâm vào cái địa ngục ừ. xâm ừ. vào cái địa ngục một đó là sát sanh mình không muốn ai giết mình thì mình cũng không có giết ai muôn loài ai cũng tham sống sợ chết à, cái gì nghĩ gì biết rồi nha trộm cắp không có ai muốn mình bị mất mát thì mình cũng không có làm ai bị mất mát bằng cái chuyện sang đoạt của mình nha đó là nó văn tắt vậy đó là văn tắt chỉ sẽ có một ngày quý vị hiểu rằng mình không sắc xanh không phải chỉ đơn giản là mình sợ tội à, không có sợ tội không đơn giản như vậy nó còn hơn vậy nó có lý do nó nhiều hơn chứ không phải đơn giản như vậy đó là khi mà mình uh, hiểu được Phật pháp ngoài cái chuyện mình thương chúng sanh mình không nở đó dầu cho cái loài đó là cái loài thấp kém gì nữa nhưng mà nó cũng còn ham sống chạy chết mình không thể nào mình nói là tại vì mình lấy lý do là mình hóa kiếp cho nó rồi mình giết nó thì cái đó là sai bởi vì nếu mà quý vị lấy cái cớ là cái, cái kiếp sống của nó quá thấp kém thôi tôi quá kiếp cho nó nó là con mũi cắn tôi, tôi đập nó cái bọt ví dụ như vậy à, hoặc là nó là con cá con tép vậy mình muốn ăn nó mình nó mình quá kiếp cho nó nghe thì nó có nó từ bi nó hợp lý lắm nhưng mà nó bảy hai điểm cái bảy thứ nhất là đâu phải mình giết con cá rồi con cá nó thoát kiếp cá nó sanh lên nó làm người đâu quý vị nha thì mình dựa vào cái gì mình nói mình quá kiếp cho nó mình giúp cho nó bỏ cái kiếp cá thấp kém không đó là cái bảy thứ nhất mình dựa vào đâu mình nói rằng nó hết cái cá này là nó sẽ khỏe nó khỏe hơn ừ. cái thứ hai các vị thử tưởng tượng nếu mà trên thế giới này đó, ai cũng ờ, đứa mạnh nó có quyền để giết đứa yếu với cái lý do là nó giúp đứa, đứa yếu quá kiếp đứa lớn giết nhỏ đứa, đứa mạnh giết đứa yếu rồi với lý do là quá kiếp như vậy thì bản thân của chúng ta đã bị người ta thiên hạ nó chém từ lâu lắm là tại vì mình lúc nào mình cũng cũng thua sút cũng yếu kém hơn rất là nhiều người các vị đồng ý không ừ. nếu mà mình lấy cớ rằng cái thằng nó nó nghèo nó không đáng sống thôi bây giờ mình lụi cho nó chết để để nó được khá hơn cái thằng nó nó bệnh hoạn quá thôi mình giết nó để nó được khá hơn cái thằng nó nó xấu trai quá thôi mình giết nó để kiếp sau nó khá hơn không xấu trai nè nghèo khó nè bệnh hoạn nè lắp lắp lắp la cứ mình cứ lấy cái cớ là mình giết người ta để người ta được khá hơn như vậy thì thế giới này nó sẽ ra làm sao các vị tưởng tượng nha các vị tưởng tượng đi các vị tưởng tượng thôi các vị hiểu chưa cho nên nó làm hai cái lý do rất là bậy lý do thứ nhất là à, mình mình mình mình viết để mình giúp nó quá kiếp để cho nó khá hơn là cái bậy cái bậy thứ hai nữa là mình lấy cái cớ mình lấy cái quyền gì để mà mình sang đoạt cái mạng sống của người khác Đấy. nếu mà mình nói mình lấy cái quyền gì biết những người khác họ cũng có có cái quyền của họ, họ giết mình rồi sao và cái điều thứ ba nữa đó là dầu cái lò nó thấp kém cách mấy nhưng mà người ta đã, và vẫn còn có lòng tham sống sợ chết mình đẩy người ta vô chỗ chết chỗ chết có nghĩa là mình đẩy người ta vô cái chỗ cùng cực của, của cái, cái, cái kiếp sống rồi nha cái cái chết là cái mà rùng rợn nhất cái của các loài rồi mà mình đẩy người ta vô chỗ cùng cực thì trách gì mai mốt đời sống mình cũng bị đẩy vô cái chỗ cùng cực rồi cái trộm cắp cũng vậy cái trộm cắp mình nói nhẹ nhẹ đó là tại vì mình sợ pháp luật nói xa hơn một chút đó là mình sợ tội nhưng mà không pháp lực và cái cái cái chuyện mà tội báo nó chưa đủ nó còn có cái khác sâu sắc hơn rất nhiều đó là tại sao mà mình phải đi ăn cắp tại vì mình thiếu đúng không tại vì mình thiếu mà nếu mà mình giải quyết cái thiếu đó bằng cách là mình sang đọt của người khác thì cái sang đọt đó thứ nhất là liệu nó có lắp đầy cái chỗ thiếu vật chất của mình hay không đó là một chuyện chuyện thứ hai chúng ta có yên thân để mà hưởng cái cái cái của phi nghĩa đó hay không trong kiếp này nè cái chúng ta có yên thân hay không ừ. cái thứ ba cái tội báo của kiếp sau thì khỏi nói rồi lấy một trả một triệu nha ở đây dù người trong rừng nghĩ chúng tôi nói quá lời mà thiệt lấy một trả một triệu chứ không phải ngàn Trộm cái tội lỗi là một đổi một triệu không à, nha ví dụ như mình thấy là là là ngày ngày một kiền liên ngày đó ngày, ngày ngày do kiếp quá khứ do nghe lời vợ mà giết cha giết mẹ tôi nói cái này đó thì nó hơi ác chút nhưng đó là sự thật bố mẹ ngày lúc đó cũng già rồi mù nữa mù mà già rồi yếu bệnh hoạn rồi nha thì cái, cái, cái đời đó cũng đâu có gì đâu hay sống đêm nó cũng có gì vui mà nó cũng cũng cũng không có gì lâu nó đâu có lâu được bao nhiêu đó già là mù mà bệnh hoạn mà đuôi mù nữa không tầm tối có nghĩa là quãng đời còn lại thứ nhất là không dài thứ hai cũng gì vui mịt mù đó, vậy đó mà khi mà người giết mạng cha mẹ người đoạt mạng cha mẹ rồi đó, thì ngài bị đi địa ngục là suốt một tiểu kiếp xong rồi người trở lên đó, thì sao ta trời đó coi, coi như là chỉ biết chết thảm không biết là bao nhiêu trăm ngàn kiếp mà nó chỉ bị chết thảm bị đánh đập tàn phế ruột phèo lồi ra lồi mắt lồi ốc khiếp như vậy đó suốt nhiều kiếp đã xuống địa ngục chưa đủ tồi đó lên làm người không biết bao nhiêu ngàn kiếp rồi bị trịch thảm mà chưa đâu quý vị cái này mới ghê nè cuối cùng đắc được ờ, quả vị la hán đệ nhất thần thông Đúng không được sống gần vì tránh nặng tránh giác cái cơ hội mà mà, mà để thành tựu mấy cái này nó phải dễ đã được sống gần người tránh được gặp mặt người tránh đẳng chánh giác như ý mình muốn thì muốn gặp bao nhiêu cũng được đấy và đại là một vị a la hán và đệ nhất thần thông mà coi như được nhân thiên muôn cõi kính ngưỡng hết lòng rất mực này mà coi như là cũng không thể nào mà thoát được cái nghiệp cũ này. phải bị là người ta băm gầm ra như là tương tàu tương tàu trong kinh nói 500 thằng cặn cướp mà nó thay phiên nhau mà nó, nó bầm nó sắc tại vì nó nói rằng cái ông này giỏi lắm thằng thông giỏi lắm chỉ còn còn là miếng nhỏ nhỏ ông cũng quần hình là được nữa cho nên nó bầm nó thay cái nó bầm nó bầm mỗi tay là đứa khác nhào vô bầm bầm cho nát như tương tạo như bây giờ tương say ấy, kiểu là tương say ừ, bầm nát 500 người mà đi bầm một cái xác người thì quý vị tưởng tượng nó còn cái gì cứ người làm chục nhát thôi không chục nhát thôi là mình lấy 500 mà mình chia cho mình nhân cho 10 thì nữa là 5 ngàn nhát cũng như tưởng tượng cái thân mình mà năm ngàn nhát dao thì nó còn cái nước non không không còn cái nước non nào mà cái tiếc ở đây chỉ riêng ngày là ok rồi không em có tiếc em có ờ, hận không có quán tham gì hết nhưng mà lấy mình là mình nhìn cái có phải là một trả hàng triệu không tức là đi giết một, ờ, một giết người có một lần đó tôi giết mà hang bà già nữa sống không bao lâu mà đuôi mù tâm tối không mà cái quả nó trả không biết là bao nhiêu đó, thì cái chuyện trộm cắp cũng vậy để mà ờ, ờ, là lấp đầy một cái chỗ thiếu chỗ vật chất mà mình sang đoạt của người khác thì cái quả nó đổ không biết là mình đời đời sinh ra nghèo đói đời đời sinh ra bị mất mát mất trời leo cây hái trái liền xuống nhiều bạn nó hết đi buôn bán bạn cùng ờ, bọn cùng phường cũng gạt lấy hết rồi bị tịch biên gia sản bị du quan giả quả đạo tụng đình hao tốn tiền bạc tài sản không biết là bao nhiêu cứ có cơ hội là tiền bạc đội nón ra đi sạch sành xanh là tại sao biết ngày xưa mình có cái lòng sang đoạt người khác à, à, như các vị thấy cái vụ kiện trung nguyên là mình thấy dưới đầu rồi đó. giàu như vậy cũng đâu có người yên mà hưởng kiện tơi kiện lui kiện tơi kiện lui kiện tơi kiện lui đó, đó là cái chuyện dứt khoát hay khi mà mình thua kiện là mình mất sạch cái gì hiểu không đó là đáo tụng đình đó là chưa bị lừa đảo chưa bị tịch biên oan ức lặp lặp lặp lặp rồi các cái giới sau cũng y chang như vậy mà hiểu có nghĩa là một trả hàng triệu một trả hàng triệu vậy đó à, và cái sau cùng mới là quan trọng cái sau cùng có nghĩa là khi mà chúng ta tạo các cái ác nghiệp như trong đây kể sao các nghiệp đó, cái vấn đề nó, nó không phải nó đơn giản ở chỗ là mình tạo cái nghiệp đó là mình bị ý, mấy cái quả xấu tương ứng là xong không phải không phải vậy không phải vậy hiểu vậy là nghèo phải hiểu vậy mới ghê nữa chính vì mình tạo các cái tội lỗi này mình mới bị đẩy vào những cái hoàn cảnh tâm tối mù mịt và ở những hoàn cảnh đó ta có tới một tỷ cơ hội để chúng ta tiếp tục sống bất thiện nói trong rung hiểu này không ta alo các vị có hiểu này không cái chuyện mà quý vị làm ác đó cái chuyện mà quý vị làm một cái tội lỗi nào đó mình cứ giả định lệnh định thì mình giả định là nó có gì ghê đúng nó không có gì ghê đâu à. nhưng mà cái cái ghê ở chỗ đó là từ cái tội ác đó, đó nó đẩy mình vào những cái hoàn cảnh tái sinh mà ở đó đó cái cơ hội sống thiện rất là ít cái bị nghĩ cái này cái bị mới rung nha à, cái cơ hội sống thiện rất là ít mà cơ hội sống ác thì coi như là bao la các bạn tưởng tượng ví dụ đó nói về mới mới rung nha chứ còn chuyện mà tôi đi sát xong tôi trộm cắp cái đó nó thì cứ cho cái quả cái mà tôi sát xong kiếp sau tôi sanh nó tiểu thọ vậy thôi mà tôi bệnh hoạn tôi bị bệnh tật hoặc là ví dụ tôi trộm cắp kiếp sau tôi sinh ra tôi bị mất mát tài sản rồi vậy thôi tôi, tôi cho nặng lắm tôi đi địa ngục à, xong nhưng mà nó khổ một chỗ nó không phải như vậy mà cái chính cái quả xấu của các tội lỗi nó đẩy mình đi vào những cái hoàn cảnh những cái môi trường sống cực kỳ tệ hại những cái môi trường mà sống ác dễ hơn thiện đừng có nói cái, cái, cái môi trường này gây góp nội mà sanh vô trong gia đình nhà nghèo là đủ chết cha rồi không nghèo quá bán mất sĩ diện bán mất nhân phẩm nghèo quá đâu có điều kiện đọc sách đâu có điều kiện đi học rồi bạn xấu rủ rê ma tí gì ke buôn lậu đồ quốc cấm độc hại để vào tù ra tội xử bắn tử hình coi như là phần lớn 99 phần trăm là những cái người mà dây dưa với cái tội mà, mà tù tội là đa phần là do nghèo chỉ riêng cái nghèo thôi đó nha là cũng đủ cho quý vị tan nát cuộc đời chứ đừng có nói những cái tội khác bệnh quá muốn cho hết bệnh thì chuyện gì cũng làm nếu mà mình tin rằng làm cái chuyện vậy đó mà hết bệnh không rồi từ cái chỗ mà mình bị những cái nghiệp như nghiệp nói dối thì mình du quan giá quả người khác à, thì đời đời sinh ra có nhiều khi vì cái du quan giá quả mà mình hơi bị không biết bao nhiêu cái, cái khổ khổ đau mà mình có lường được nha cho nên bản thân cái quả xấu của mỗi hành động lỗi lỗi đã đáng sợ đã rùng rợn rồi nhưng mà cái rùng rợn hơn nữa đó chính là do cái quả báo của những tội lỗi ấy ta bị xô đẩy vào những cái bến bờ tâm tối bị xô đẩy vào những cái hoàn cảnh những môi trường sống mà ở đó ta chỉ có thể làm ác chứ còn không có cơ hội sống thiện nha ừ. đó, đại khái chính vì chỗ này cho nên một cái người mắc vào những cái tội lỗi được kể trong kinh đó là không có ngôi đầu lên được phải bỏ ra mới khác nha rồi tiếp theo đó là kinh 82 cũng kể một loạt các cái tội lỗi bà con tự hiểu nha cũng y chang là bà con không hiểu con đi chết đi kinh tám mươi ba cũng y chang như vậy à, cũng là là là là, là à, kể là những cái tội xấu mà một người mắc vào cũng không có thể nào tu hành được được cái gì nữa kinh tám mười bốn cũng y chang như vậy nha kinh tám mười bốn y chang như vậy mình phải đi lên nhanh nhanh chứ ừ. kinh tám mười bốn như vậy ừ rồi kênh 85 kênh 85 á, thì coi như là, là, là, là phải giải thích nè 85 phải giải thích nè ừ. quên nó phải thưa với bà con là bây giờ đó là hai giờ rưỡi hôm nay chúng tôi có việc chúng tôi chỉ giảng cho tới ba rưỡi thôi ngày hôm nay mình nghỉ sớm tiếp theo là kinh 85 là kinh mát lạnh kinh 85 là sao à, cái nội dung kinh này là gì ta cái nội dung kinh này đó, đó là muốn hiểu cái kinh này chúng ta dùng hình ảnh như thế này một cái người mà làm ruộng á họ biết rất rõ họ phải biết rất rõ cái miếng ruộng của họ lúc nào là cần vô nước mà lúc nào là lúc cần xả nước họ phải biết rõ nha biết đúng rung tôi nói quý có hiểu không mà đi có nhiều người dân phố dân chợ chứ nghe không hiểu cần vô nước có nghĩa là khi cái ruộng nó khô quá đó, là mình phải cho nước nó vô để cho lúa nó nó có thể sống được ừ. nhưng mà có những trường hợp đó, là nước cao quá cái mực nước nó cao quá không tốt cho lúa ừ. một là nó làm chậm cái sức phát triển hai là có thể làm cho lúa úng lúa chết ừ. cho nên mình phải biết rõ lúc nào là cái lúc cho nước vô lúc nào cho nước ra mà nếu vô là vô cao bao nhiêu mà nếu cho nước ra thì nó cạn cạn bao nhiêu là chỉ riêng mấy ruộng thôi đó làm Arabic các cái mực nước rồi chưa kể là mình thấy mình thấy mình thấy, vô nước biển không vô nước biển vô serum truyền truyền truyền huyết thanh cho người khác mình thấy có lúc có những trường hợp mà mình phải cho cái nước biển nó đi nhanh một chút có những trường hợp phải cho nó đi thiệt là chậm thì bệnh nhân nó nó rung nó lạnh quá mình phải cho chậm là một chút thí dụ như vậy ừ. do một cái tình trạng sức khỏe như thế nào đó mà mình phải cho nước biển nó đi nhanh một chút mình điều chỉnh được cái cái, cái cái ờ, lúc lúc mà nằm trong cái dây chuyền ấy, dây chuyền ấy, dây chuyền nước biển ấy. Ừ. thì mình đã thì mình thấy làm ruộng nào gọi là vô nước biển thì là mình phải có khả năng điều chỉnh biết biết cái lúc nào nên tăng nên giảm nên thêm nên bớt ừ. ở đây cũng vậy cái nội tâm tu hành là y chang như vậy thì ở trong ờ, trong ờ, kinh thất giác chi đó mà mình có học rồi đó ừ. lâu rồi mình học năm ngoái đó toàn bộ đời sống của chúng ta nên chúng ta chỉ có hai thứ tâm trạng phải vừa có hai thứ tâm trạng mà mình cứ vật lộn với nó hoài thì vật lộn suốt như vậy một là cái tâm nó bị thiếu lửa ừ, tâm nó bị thiếu lửa nó thiếu lửa nó không có đủ cái sức gọi là phấn chấn nó không đủ cái gọi là cái sự năng động tích cực mà mình sống bệ rạc xa đà không tiêu cực không có đủ cái sức vươn lên hướng tới không? thì trong trường hợp đó cái tâm cái tâm của hành giả đó, cần phải được kéo lên cần phải được ờ, vực dậy vực dậy kéo lên nha còn có trường hợp mà hành giả bung sung quá đó năng động mà quá mức quá mức cần thiết thì lúc đó nó cần phải được làm cho gọi là tĩnh lặng lại calm down lại làm cho ổn định lại bình ổn lại mà mình nói suông vậy thì trong cái gì tưởng tượng mình ổn ổn cách nào kinh này Phật thuyết cho người hữu duyên khi ngài nói vậy các anh ta nghe ta hiểu còn bây giờ như mình đây mà mình cứ nói chung chung hiểu rồi đó lúc nào cái tâm mình nó sệ quá nó tụt xuống thấp quá đó, thì mình cách mình kéo nó lên mình Phật nó dậy còn khi nào mà cái tâm mà nó bung sung nó nó quá là là, là, là, là gọi là tích cực quá đáng năng động quá mức thì lúc đó mình phải tìm cách mình bình ổn là bỏ bình ổn một cách nào thì ở trong tương ưng các đức phật dạy rất rõ khi nào cái tâm ờ, mà nó nó bị gọi là tuột dốc thiếu cái sức năng động không đủ tinh tấn thì ờ, vị tỳ kheo phải vận dụng ba cái giác chi gọi là trạch cần hỷ trạch nghĩa là phải phải phải dùng trí văn tư tu ừ, phải văn tư tu lúc đó mà là bao nhiêu kiến thức Phật pháp ừ, bao nhiêu khả năng suy nghĩ tư duy đó, phải biết biết xài bởi vì thì, um, tôi không nói dùng thiên hạ tôi không nói dùng thiên hạ mà tôi chỉ nói về trường hợp của tôi thôi tức là có biết bao nhiêu cái vấn đề giáo pháp mà khi mình nghĩ tới đó, mình sẽ tìm thấy qua đó một sự phấn chấn thí dụ như mình ngồi mình suy tư mình nghĩ cái đó tại sao nó như vậy rồi mới đi lục lạo đi tra cứu đi tìm hiểu tìm gặp được nó mừng nó đã lắm nó giống như là một cái mắt tre trẻ được cái đó nó thông chỗ khác nó sướng lắm đó là một cái cái thứ hai trong lúc mà tìm không ra nó nó căng cái đầu ra thì coi như mình đã tự cứu mình ra khỏi cái tình trạng mà gọi là ê e chề chán trường buông xuôi tiêu cực không từ mình kéo lên bằng cách đó, đó là phải dục trí gọi là trọc giác chi đó hoặc là phải suy xét trọc đó là nghĩa là còn phải suy xét nữa suy xét coi tại sao mình như vậy có cái gì đó trong đời sống trong sinh hoạt của mình mà cần được điều chỉnh thì để làm cái chuyện đó dứt khoát quý vị phải có trí tuệ cái đó gọi là trọc pháp giác chi để điều chỉnh là tại sao người ta mà cái ở đây muốn điều chỉnh thì cần ba tiêu chí đó là văn tư tu và con mà dốt giáo lý thì chỗ này tôi đâu có chỉ được nha cái này cho nên chỉ nói vấn tắc là phải có văn tư tu phải có tập pháp giác chỉ trạch căn cái này là tinh tấn lúc đó mình phải gượng vậy thôi bởi vì mình nhớ một, một vài chuyện để mình tinh tấn thứ nhất cơ hội để mình tinh tấn không có nhiều lắm đâu chỉ nhớ bao nhiêu đó nếu một người có cái cơ duyên tu hành đó là chỉ nhớ có một câu này đủ rồi ờ, họ nhớ nhớ là cơ hội để mình siêng năng không có nhiều tại sao vậy ta tại sao vậy là bởi vì chính ở trong tăng chi bộ được Phật thầy dạy rất rõ rằng này các tỳ kheo các ngươi phải thường xuyên ờ, tư niệm tâm niệm những điều sau đây ừ, để vực dậy một cái nội tâm tu hành đang lui sụp một là Ngay bây giờ mình còn khỏe, còn trẻ, mình còn có thể ngồi như ý, mình có thể đi đứng như ý mà mình không nỗ lực tu tập. Mai này mình nó liệt giường liệt chiếu, không? Đầu óc thì mụ mẫm lú lẫn, không? Cơ thể thì đau đớn, tê buốt, mỏi mệt, đau chỗ này đau chỗ kia, nội tạng ngoài da tùm lum hết. Thì nói chung là trong một điều kiện sức khỏe của người già, người bệnh mình không có còn tinh tấn được. Mà bây giờ là thời điểm tốt nhất tôi cũng phải nói rõ với bà con Kalama mà làm xong người có lòng cầu giải thoát nên về đó thử đi thử để thấy các vị có quyền đi khác thì viện khác nhưng mà, mà đi cho đã thì về Kalama để thấy một chuyện đó là đợi tới già mà tu tiền tu cái gì bây giờ mình đang khẩn cấp tìm một cái chỗ thích hợp tìm một chỗ khẩn cấp để một cảnh khẩn cấp một tìm khẩn cấp một chỗ thích hợp để mà mình phát hiện được một điều cực kỳ quan trọng đó là bây giờ mình còn có thể ngồi một tiếng hai tiếng bây giờ mình có thể đi thiền hành một tiếng hai tiếng thiền tọa một tiếng hai tiếng bây giờ mình còn có thể ăn uống ờ, kiểu nào cũng được ăn khổ ăn cực gì cũng được ăn rau rau rừng uống nước suối cũng được thí dụ như vậy nhưng sẽ có một ngày mà mình không có khả năng đi ngồi và ăn uống sinh hoạt đơn giản như bây giờ nữa mà lúc đó đi đâu cũng phải có nguyên một túi thuốc đi theo đi đâu phải có khăn tròn cổ khăn trùm đầu đi đâu cũng phải có người nắm tay sóc nắp dìu dắt lên có cái bậc thang hai ba bậc là thở hì không. tôi bị tưởng tượng tu là tu cái gì ha à cho nên cái chuyện đầu tiên nó còn dạy này các tỳ kheo hãy tâm niệm như sau đây là thời điểm tốt nhất để ta tinh tấn khi mà cơ thể ta còn trẻ còn khỏe còn có thể nỗ lực tinh tấn làm theo cái lời dạy của thế tôn thứ hai vị tỳ kheo tâm niệm là ngay bây giờ cái điều kiện sinh hoạt của ta như là khất thực hoặc là bệnh hoạn của thuốc men cốc liêu có người hộ trì ngay bây giờ những điều kiện tu tập những điều kiện vật chất đó, nó còn tốt không mà mình không tranh thủ biết đâu có một ngày những điều kiện đó nó không còn nữa thì tu kiểu gì tu kiểu gì đây nha yeah. ừ, đó là điều thứ hai cái điều thứ nhất đó là sức khỏe của mình nó đang trong tình trạng này mình không tận dụng nữa mà mình đợi tới già mình tu đó đó là một suy nghĩ tâm thành, một suy nghĩ mất trí một suy nghĩ ngu xuẩn bởi vì lúc đó không có làm ăn gì hết thời điểm tốt nhất chính là lúc này chính là lúc này à, các vị hỏi tôi bao giờ tôi có nói nghe lúc này còn quý vị nói quý vị bệnh thì tôi có hai cách nói một thì đi chết đi nha cách hai nếu mà quý vị bận thì chỉ còn một cách đó là tranh thủ trong thời gian sớm nhất như có thể nha chứ còn nếu mà đợi tới tuổi già thì vô phương rồi cái thứ hai đó là, là, là, là bây giờ cái điều kiện sinh hoạt điều kiện hoạt hoạt động điều kiện sinh hoạt điều kiện vật chất nó còn đang ok mà mình không tranh thủ mai mốt mà nó khó khăn rồi thì chỉ có kêu trời nha cái thứ ba nữa là, là, ta bây giờ tăng chúng còn đang ok chưa có chia phe đã phái tăng chúng còn đang hòa hợp thanh tịnh không ví dụ như bây giờ miếng điện ở đâu tôi không dám ý kiến thì miếng điện bây giờ đó các vị cũng, cũng muốn tìm thấy hình ảnh một nhóm đông năm ba chục một hai trăm tỷ kheo thanh tịnh mà ngồi làm lễ bố tát phát lộ rất là dễ dễ mình miếng điện và miếng điện có một cái điểm mà tôi mỗi lần nhắc tới tôi nghĩ rằng phải quỳ lại phải quỳ lại vào cái miếng điện đó là đây là cái điều mà phụ nữ Việt Nam không mấy ai biết hoặc là không muốn biết không thèm biết hoặc không thể biết đó là đặc điểm của Phật giáo Miến Điện là ông sư Miến Điện không biết giáo lý thì im chứ ông sư Miến Điện theo tôi biết là không có nói ẩu không có lọc phe lập phái như chẳng hạn mình nói thẳng như Phật giáo Thái Lan đi là bên đó có nhiều gọi là cái bên Thái Lan nói nghiêm khắc rồi kỹ cương mà toàn là trên hình thức à, diễn diễn đừng nghĩ tôi ác ý phải Thái Lan đó là cái sự thật thôi về mặt phải nói là về mặt nghi thức hình thức lễ nghi thì phải nói Thái Lan là năm one đó đúng nhưng mà về mặt tôn giáo cẩn thận là bởi vì Thái Lan là một cái chỗ mà chỉ cần mình có chủ dựa chủ dựa mình là một sư phụ nổi tiếng hoặc là các đại gia thì mình hoàn toàn mình có thể bài ra những cái pháp môn tu gọi là thanh thản mình Thái Lan là một cái xứ mà giáo chủ có nhiều vô địch ví dụ như gần đây mình thấy thái lan có cái pháp môn áo hô xí ở việt nam mê như điếu đổ à, tu đó để là tu trục trượt tu để mà giải phóng ác nghiệp tiền thân nghe đã lắm à, nhưng mà miếng điện thì không miếng điện thì không có miếng điện tại vì cái cách giáo dục tăng đoàn của họ nó ngộ lắm anh dốt thì anh im mà anh mà nói được là mà nó có sách mặt có chính Đấy. và từ đó nó dẫn đến cái chuyện này bên miếng điện tăng chúng không có nói xấu nhau ví dụ như bây giờ ngài sitagu ngài không có thích ngài ba ao thì khi hỏi về ngài ba ao ngài sẽ tìm cách ngài tránh ngài nói về ngài ba ao rất là tôn kính nhưng mà ngài tránh nói nhiều về ngài ba ao mà ngài ba ao ngài không có thích ngày năm năm ba la thì ngài cũng tìm cách ngài tránh nhưng mà trước khi tránh tránh hẳn đó, cái đề tài thì của về vị kia thì ngài cũng nói rất là đàng hoàng chứ không có cái chuyện là vì cái tình cảm riêng tư cá nhân mình ghét cái ông đó là mình phủ nhận toàn bộ kiến thức Phật học của ông đó mình không có lường được cái bậy đó đâu bởi vì sao vì ông kia giàu gì ông cũng có tiếng nói trong thiên hạ mà khi mình phủ nhận như vậy thì phật tử họ quan mang họ biết đi về đâu tại vì họ tin mình mà họ tin mình mà nha yeah. như ông sư a đó ít là ông có một nhóm phật tử mà ông ghét ông sư b quá ông ấy mạt sát ông mà lì ông về biểu ông trà đạp ông kia mình nghĩ ok đó là chuyện cá nhân sai không phải chuyện cá nhân khi mà ông trà đạp như vậy đó thì ờ, từ đây về sau những cái người mà đến nghe ông b nghe kiểu gì đây phật giáo miến điện không có vụ đó chuyện riêng là riêng họ xử họ xử việc chứ họ không có xử người tôi không có ưa, ưa anh đúng nhưng mà nếu anh giảng đúng tôi vẫn nói về anh bằng tất cả sự trân trọng nha cho nên cái cái chuyện mà ngày nào tăng chúng còn hòa hợp thanh tịnh mình phải ghi nhận đó là thời điểm bằng vàng bằng vàng quý vị à bằng vàng chứ các vị đừng có tưởng ô tôi là cư sĩ tóc tai tùm lum cái chuyện tăng chúng hòa hợp kệ cái mắt mới thì tôi tôi quẩn quẩn vô chùa cũng vừa xài bé tăng chúng mà chia rẽ nhau rồi nạn nhân đầu tiên là mấy ông sư nạn nhân tiếp theo là quý vị bởi vì tăng chúng mà chia rẽ không còn hòa hợp thanh định nữa thì sao là sẽ có năm phe bảy phái và giáo lý manh muốn rời rạc cha nào cũng làm giáo chủ hết bị tu theo ai cứ là mình mới vừa theo cái ngày hộ pháp được mấy ngày là bắt đầu cái vị kia chửi ngày không còn mà tôi cư sĩ tôi vợ con đùm đề làm sao tôi, tôi có đủ thời gian mà tôi biết ngày pháp nói sai nó trúng ai biết tôi nghe thì bắt đầu tôi quan mang tôi bỏ ngày pháp tôi chạy qua bên ngày viên minh tôi mới đi qua ngày viên minh là bị người ta chửi tan nát rồi tôi mới quan mang tôi mới chạy đi qua bên ngày vũ tránh phước sơn mà tôi đụng đâu cũng nghe thị phi hết rồi cuối cùng tụi tôi đi về đâu các bị tưởng tượng đi nha cho nên nó, nó kẹt lắm cái sự hòa phân tịnh của chúng tăng vô cùng và vô cùng quan trọng và đừng có nghĩ rằng đó là chuyện của chư tăng không mắc mắc mới chuyện đám có tóc sai khi chư tăng không còn hòa hợp thanh tịnh thì cái nạn nhân đầu tiên chính là mấy ông sư nạn nhân tiếp theo là cư sĩ nhớ nha cái này lớn chuyện lắm nha cho nên cái chuyện thứ hai vị tỳ kheo có tâm niệm rằng hôm nay ta còn trẻ còn khỏe ta phải thâm tinh tấn tiếp theo bây giờ là cái thời điểm mà ta còn có thể được dễ dàng những điều kiện vật chất thứ ba là đây là cái thời điểm mà tăng chút còn hòa hợp thanh tịnh thứ tư đó là thiên hạ nhân gian chưa lâm cảnh loạn lạc à bây giờ mà xã hội nó bị rối rắm vì chiến tranh vì xã hội này nọ bao nhiêu chuyện ví dụ như mình thấy một cái xã hội mà buôn lậu một xã hội mà xa đà đạo đức nó có chắc chắn có ảnh hưởng đến cửa cửa thiền đừng nói với tôi là không có nha chắc chắn là có tôi đang lo một chuyện là mai này khi mà cái làn sóng kinh tế ở miến điện mà nó nó trỗi dậy đó rồi cái sự cuốn hút sự cám dỗ từ cái nhịp sống vật chất nó, nó sẽ từ ở ngoài phố nó tràn vô chùa thì mọi sự nó không còn như là thở nào nữa Đấy. mà mai đó là sự xáo trộn về cái sinh hoạt thường nhật tôi chưa chưa nói là chinh chiến can qua khối lửa binh đao các vị hiểu không cho nên trong kinh đức phật dạy đây là bốn thời điểm mà vị tỷ kheo phải tâm niệm một đây là lúc ta còn trẻ còn khỏe ta không nỗ lực mà tới lúc khác mà nó bệnh nó già là chết là tiêu thứ hai đây là cái lúc mà ta còn có thể có được điều kiện sinh hoạt dễ dàng mà ta không tranh thủ mai mốt mà nó khó khăn là tiêu cái thứ ba đây là cái thời điểm mà chúng tăng còn thanh tịnh hòa hợp nếu ta không tranh thủ lúc này mai mốt mà tăng chúng chia rẽ thành bành té bẻ ra thì coi như đời ta cũng xong cái thứ tư đây là cái lúc mà gọi là thiên hạ nhân gian còn đang thái bình không đây là thời buổi xã hội còn ok còn dung túng còn dung chứa được mình mai mốt mà gọi là xã hội không còn thái hòa bình nữa thì trong đó một những nạn nhân đầu tiên chính là những người tu hành họ không còn cái cơ hội nữa các vị biết mà đừng ép tôi nói nó có những cái bối cảnh đất nước có những cái bối cảnh xã hội mà người tu không dễ dàng tí nào đâu nha người ta trên 18 tuổi mà chuyện đó mình bắt đã nói nó đi chết đi rồi Ok, như vậy thì trong trường hợp mà vị tỳ kheo bị bị cái lời bị tỳ kheo nó riêng mà người cầu đạo giải thoát nói chung mà thấy cái tâm mình mà nó tụ quá đó thì dùng cái trật cần hỷ kéo nó lên trật tức là dùng cái trí tuệ đó suy xét tại sao vậy ta à. và chính cái trí tuệ nó dắt mình nó đi kiếm nó dắt mình đi kiếm kiếm cái lối thoát cho cái tình trạng gọi là đình trệ ứ động hiện tại cho tôi nói này nó hơi lạc đề chút tại sao mình cần ở gần người thông minh thế nào là một cái người đầu bếp thông minh là họ giỏi lắm họ có thể linh hoạt mùa nào thức nấy mình bỏ ăn mình bị ờ, nhạt miệng họ tìm đủ cách để cho mình ăn được đó là người đầu bếp thông minh một thằng bạn thông minh là nó có thể nó nó đủ thứ chuyện để mà nó chia sẻ cho mình khi mà mình không tìm được sức sống một người vợ thông minh một người chồng thông minh một người em thông minh một người à, anh thông minh nói chung là cái chính cái thông minh nó giúp cho tôi ta tìm ra được những lối thoát cho nên đó chính là trật pháp giác chi còn cái cần giác chi nó thiếu nó được bởi vì nó thông minh mà nó lười quá mình tìm ra được con đường rồi nhưng mà nó cứ tìm ra rồi tay cầm bí kíp cẩm nang trong ta mà nó cứ đơ nó nằm nó nằm mới giật dừa giật dựa vậy thì cũng không được nha cho nên có trí huệ nhưng phải có tình tấn phải có cái sức mạnh sức sức mạnh và cái thứ ba nữa nó là hỷ giác chi có nghĩa là có đủ cái nguồn vui đạo đạo đạo vị hồi nãy mà trong bài kinh trước học rồi có đủ niềm vui đạo vị càng móc ra càng móc ra có nhiều cái vui lắm ngồi chán đi kinh hành chán kinh hành nhảy vô ngồi chán quá đi trình pháp chán quá vô rút cũng kinh ra đọc chán quá đi ra ngoài tỉa cây tưới kiển quét sân chốc dĩ nhiên vừa làm vừa chánh niệm nhưng phải đổi cảnh điển sao cho nó vui kiếm cái gì mà mình thấy nó vui đó mình nhào ra mình làm còn mà bí quá nó lên nói thiền sư tiếng sắp cái túi giò không đi lên đảnh lễ bảo tháp đảnh lễ cây bồ đề thăm núi thăm đồi thăm con đường đất thăm một ngôi làng là kế bên đó, ra sông ra suối cho cái đầu óc nó co giãn chút xíu rồi trở về tu tiếp không bởi vì mỗi người có nhiều kiểu tìm niềm vui cho mình niềm vui ừ, động và niềm vui tỉnh niềm vui động có nghĩa là chạy ra ngoài kiếm thầy kiếm bạn kiếm chỗ lễ bái cầu nguyện khấn khứa lại lục ừ, đi vãng cảnh rồi còn niềm vui tỉnh có nghĩa là quay về với chính mình với đời sống nội tại miễn là có được thị giác chi đó. còn khi nào mà tinh thần mà nó bung sung mà nó coi như là nó năng động mà đến mức manh động luôn à, thì mình phải xài đến ba cái là tỉnh định xả tỉnh giác chi định giác chi và xả giác chi tỉnh giác chi là cái sự yên tĩnh của danh pháp đó là sao ta sự yên tĩnh của danh pháp nó đến từ mấy nguồn mình thấy rằng cái toàn bộ hoạt động của chúng ta của chúng ta nó nằm gói gọn trong ba hành tức là thân hành khẩu hành và ý hành thân hành của mình là hơi thở ra vào ừ, tâm hành của mình là thọ tưởng à, khẩu hành của mình là tầm tứ ở đây thế là trong kinh cũng có mấy cái mặt đơ đơ nó hiểu biết ủa cái kinh nào giảng lạ vậy ta là mới ghi dùm đại phương quảng nhớ dùm coi dùm tôi kinh đại phương quảng trung bộ ghi dùm đi kinh đại phương quảng trung bộ kênh số mấy quên cha đó rồi nhưng mà vô nó rà thấy à, kinh đại phương quảng trong đó có nói rồi đó thì bây giờ làm sao mình có được tỉnh giác chi là mình ổn định được ba hành à ổn định được ba hành ừ. ổn định được ba hành là sao ta ổn hành ổn định cái là thân hành khẩu hành và ý hành tâm hành đó. thì ổn định cái cái cái cái cái thân hành là gì tức là hơi thở vào ra nha ổn định cách nào nghe cho kỹ nè <clears throat> danh sắc luôn có quan hệ hỗ tương nhau nói gọn lại là danh sách luôn có mối tương quan rất là chặt chẽ với nhau ừ, chọn nhớ này nha danh sách luôn có mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau khi ta tập trung hơi thở tập trung tinh thần qua theo dõi hơi thở nha khi ta tập trung tinh thần theo dõi hơi thở thì càng lúc cái tâm của ta nó càng lắng lại nó càng lắng lại tâm nó càng lắng thì hơi thở nó càng nhẹ nó càng tế Đấy. mà cái tâm nó càng tế thì cái tâm nó càng hơi thở nó càng tế thì cái tâm nó càng lắng mà tâm nó càng lắng thì hơi thở nó càng té mà hơi thở nó càng té thì cái tâm nó càng lắng ngày sẽ là vấn đề ví dụ giống như người đánh chuông ừ. cái tiếng chuông lúc mới đánh cái on nó lớn lắm mình có thể mình tỉnh mơ mình lơ làm để nghe được nhưng mà cái tiếng chuông nó còn là cái dư âm dư hưởng tiếng ngân càng lúc càng nhỏ dần thì để nghe được cái tiếng ngân, ngân sau cùng ấy ta phải lắng tai mà cả phải là cả lắng tâm nữa quý vị lắng lòng lắng tai mà cả lắng lòng đây hiểu không các vị nghe hiểu không thì hơi thở cũng vậy lúc mà mình đang lắng răng lắng răng thì hơi thở của mình nó thô nó dồn nó dập lắm nó nặng nó mệt lắm nhưng mà mình ngồi một lát nó ổn định rồi ổn định huyết áp ổn định nhịp tim mạch lạc ổn định hết nha thì khi mà cái hơi thở nó ổn định rồi đó, thì cái tâm của mình nó cũng phải ổn định theo đây là lý do vì đâu mà nhiều khi bác sĩ ế chổng gọng vắng khách mà mình vào bác sĩ cũng không có con mạch liền mà để cho mình ngồi một lát dầu là đông hay tây y đặc biệt là đông y nha khách bán que mà hỏi mình vô họ không có bắt mạch liền không để cho mình ngồi một lát ừ. ông cho mình ly nước còn không nữa là ông hỏi chuyện ba đồng ba bảy đổi gì đó hỏi tùm lum để cho mình lắng xuống để cho cái mệt sinh lý và cái rối ra rắm của tâm lý nó lắng xuống lúc bắt mạch nó chính xác thấy chưa đó là một cái minh chứng cho thấy rằng ồ thì ra có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ giữa tâm và vật giữa danh và sắc Ừm, cho nên cái chuyện đầu tiên muốn ổn định hơn cái tội tâm chuyện đầu tiên là cái gì ta đó chính là ổn định cái thân hành Đấy. anh ngồi xuống hít sâu thở chậm lúc đầu hơi thở còn thô sau đó càng về khuya thì hơi thở nó càng tế thì bây giờ ổn định rồi à, thân tâm ổn định hơi thở nó càng tế thì tâm nó tế theo bây giờ muốn theo dõi cái hơi thở mà, mà nhẹ nhỏ đó ngắn đó, thì mình cái tâm mình phải lắng mình phải lắng lòng lắng xuống mình mới theo nó được biết trong đêm nó có hiểu không ta chứ mình muốn nghe một cái âm thanh nhỏ một âm thanh nào đó quá nhỏ thì mình phải gần như mình rút cái người mình lại không mình tập trung hết vào trong lỗ tai của mình để mình nghe ở à, đây cũng vậy cái tâm nó phải lắng lòng để mà ghi nhận cái thở như vậy đó là chuyện đầu tiên là hơi thở thân hành à, làm an tĩnh thân hành một cách đó, đó ừ. mà hễ mà cái hơi thở nó là danh pháp mà nó lắng thì cái tâm mình là cái danh pháp nó lắng theo cái hơi thở mình nó là sắc pháp đúng không mà nó nó đã nên vi tế nhỏ nhịn thì cái tâm mà theo dõi nó cũng vi tế nhỏ nhịn vậy chỉ một chiêu đầu tiên thôi đó là an tịnh thân hành là cái tâm nó đã tế theo cái thứ hai là an tịnh khẩu hành tức là tầm tứ tầm tứ đây tức là không có dùng cái đầu của mình để mà suy nghĩ chuyện này chuyện kia tâm là gì tâm là cái sự truy tìm cái đề tài đề mục còn tứ là quan sát chăm chút vô cái đề mục đó giống như tầm là cái động tác bay từ xa đến của con ong còn tứ là cái động tác mà nó nhiễu quanh cái hoa đó là tứ nha thì ở đây hành giả hạn chế cái chuyện mình đi tìm cái ngoại tầng để mà bằng tâm thì đó gọi là tu tập cái khẩu hành là chỗ đó đó còn trong đó giải thích tại sao tầm tứ được gọi là là khẩu hành là bởi vì muốn nói năng phát biểu biểu lộ biểu cảm biểu lộ thì người ta phải có tầm có tứ trước cho nên muốn ổn định cái khẩu hành ở đây có nghĩa là mình hạn chế cái chuyện mà đi tìm cái ngoại trần đi ngoại hạn chế cái chuyện mà đi tìm cái để nhìn tìm cái để nghe tìm cái để nghĩ đó không có không có và đi nghĩ gì nữa tập trung vô cái trước mắt ví dụ như mình đang đi kinh hành thì tập trung từng bước chân thiền hành đang thiền tọa tập trung hơi thở ví dụ như vậy đó thì đó gọi là ổn định về cái khẩu hành còn ổn định cái cái tâm hành ở đây là ổn định thọ tưởng ổn định thọ tưởng là sao cái này nó sâu kinh lắm chúng ta cả một đời chúng ta chạy theo cái cảm giác các vị có biết không từ một đứa bé nằm ngửa trong tay mẹ cho đến một ông già 98 tuổi sắp xuống lỗ đời sống của chúng ta là một chuỗi dài của những tháng ngày theo đuổi cảm giác và cảm xúc đấy lẳng răng lăng xăng đi kiếm cảm giác này đi kiếm cảm giác kia ngồi lâu quá nó mỏi oh. nó mới đổi đổi tư thế đó là buông bắt cảm xúc rồi suy nghĩ chuyện này bực mình suy nghĩ chuyện kia thấy vui đó là buông bắt cảm xúc đấy cả đời trong khi đó với hành giả thì không hành giả xem tất cả những cảm giác khó chịu và dễ chịu là những người khách bên thèm anh đến anh đứng trước nhà tôi tôi không có ra bắt chuyện với anh tôi cũng không có mời trà nước mà tôi cũng không có gây khổ anh tôi không có tống thứ anh mà tôi cũng không có mời gọi anh bây giờ tống thứ anh thế nào cũng xanh chuyện mà mời anh anh ở lại lâu quá cũng có chuyện hãy xem anh như là một người khách trú mưa Đấy, tôi nói không biết là bao nhiêu lần mà bà con trong tâm là cứ đơ ra đó mình tu là mình tu bằng cái tâm trạng của thằng anh chàng tài xế xe bus sẽ đừng tu bằng tâm trạng của anh tài xế taxi bởi vì đối với anh tài xế taxi thì anh cũng rất là quan tâm đến chuyện khách nhiều khách ít bên nay có khách kêu hay không người khách đó có dễ thương hay không khách là, là khách nam hay nữ đẹp hay là xấu lặp lặp lặp lặp lặp lặp mà bữa nào không có khách bù còn cái thằng cha chạy xe bus của nhất là xe bus của hãng tư nhân hay là của chính phủ gì cũng cần biết miễn là chạy xe bus thì đi ngang cái trạm mà thấy có khách đón thì ngừng hoặc có khách đòi xuống thì ngừng còn cái trạm nào mà không có khách xuống hoặc là không có khách đón thì đi lưu có hiểu không ta á lù tôi đang giảng trong trung có còn nghe không chết sạch rồi tức là xem tất cả chỉ là những người khách mà khách trú mưa khách trú mưa thôi khách trú mưa theo quý vị nha khách trú mưa khách trú mưa nghĩa là nhà mình có máy hiên cái ve ra thì trời mưa nó tấp vô nó, nó hết mưa nó đi mất câu chứ mình không có màn mở cửa cái mở cửa sổ thò đầu ra xua đuổi hơn mời gọi trà nước bánh trái no nô, no. hễ mà xua đuổi nó là có chuyện nó cũng có chuyện nó là xâm chuyện mà mình mời gọi nó thì cũng có chuyện tốt nhất là hãy để yên im ỉm cạnh cửa cái và cửa sổ thì mưa hết thì khách tự động nó đi tức là duyên tụ và duyên tán đủ duyên thì khách ghé khách ở lại hết duyên khách bỏ khách đi nha thì hành giả đây cũng vậy tu tập tôi ổn định cái tâm hành nghĩa là đối với các thọ thấy nó tới biết là nó tới đang đau quá đang bị bệnh đau quá thay vì thầy rằng ơi ôi sao nó đau quá tại sao cái thân tôi nó khổ quá tại sao tôi bị xui xẻo tại sao tôi đời tôi bất hạnh không có bỏ cái tôi đi nha bỏ cái tôi chỉ cần nhớ là cơn đau đang có mặt trong kinh dạy như vậy trong kinh đức phật dạy như vậy thay vì ghi nhận tôi đang đau đây là cơn đau trong thân xác của tôi nha tôi đang bị đau và cơn đau đang nằm trong thân xác của tôi thì hành giả phải nên ghi nhận đơn giản rằng cơn đau đang có mặt khổ thọ đang có mặt khi mà mình thấy rằng khổ thọ đang có mặt nó hay hơn rất là nhiều so với cái chuyện là tôi đang bị đau cơn đau này nằm ở bên trong cơ thể tôi bởi vì lúc đó mình đau tới hai lần nữa cái đau từ cái chứng bệnh mà cái đau qua bên tâm lý nữa nó nặng lòng thêm cái khoảng là tôi và của tôi thì có bị hiểu không ừ. trong khi ở đây mình chỉ đơn giản xem tất cả cảm giác cảm thọ chỉ là những người khách Đấy. anh đứng cái máy hiên nhà tôi tôi không mời gọi anh mà tôi cũng không có tống khứ xua đuổi anh trong khi đó mình á, mình không có tu hành không học giáo lý đó thì cái gì mình khó chịu đó mình tìm cách mình tống đầu nó đi tống thứ mình đuổi đầu nó đi còn cái nào mình thấy dễ thương là mình mời gọi mình tìm cách mình giữ nó lại mà bản chất đời sống là vô ngã quý vị này muốn giữ nó nó không thèm mở muốn đuổi nó đi nó không thèm đi khổ quá đời nó như vậy đó quý vị nha theo tình thì tình phụ phụ tình tình theo cái đó là lực của vũ trụ nha cái lực của vũ trụ cho nên nó là đừng quỷ sửa đuổi khi anh tu tập thiền định tứ niệm xứ thì quán cấp biết chỉ cần anh có cái ý mà anh mong đợi một cái cảm giác cảm xúc nào đó hãy đến với anh gọi là đừng rời khỏi anh thì một là nó không đến mà hai nữa nó đến nó sẽ đi rất là lẹ mà anh có cái ý trốn chạy e sợ một cảm xúc nào đó thì một là nó sẽ đến rất nhanh và nó ở lì đúng nó không có đi tin nó đi ai là người hành giả sẽ thấy cái này khi anh không có cái lòng mà trốn chạy nó không có lòng mời gọi trong đời nó nha thì nó sẽ đến tìm cách rất là tự nhiên nhưng anh có lòng tống khứ nó nó không thèm đi anh muốn có anh có cái lòng muốn giữ nó lại nó không thèm ở đó là cái luật nha cái luật để mà chỉ cái hành giả tới niệm xứ mới hiểu thế nào là vô ngã vô thường Đấy, cái đó gọi là tu tập với thọ đó còn tu tập với tưởng là sao tu tập với tưởng là tôi có thể nói toàn bộ hóa tôi là trong kinh mình mới học cái đây mấy hôm toàn bộ đời sống của tất cả chúng sanh chỉ gói nói là gói gọn trong cái tưởng không có sai ừ, gói gọn trong tưởng nói không có sai đó là sắc tưởng thanh tưởng thí tưởng vị tưởng xúc tưởng và pháp tưởng toàn là chúng ta sống trong cái tưởng là tưởng là chúng ta gọi là sống trong những kinh nghiệm hồi ức nha, kiến thức cái biết cũ thì những cái đó gọi là tưởng nha à, thấy một cái hoa là từ đó nó đánh động bao nhiêu là cái hồi ức đẹp xấu vui buồn nhìn một con đường mòn ở ven đồi nha nhìn một mái tóc một ánh mắt một giọng nói nhìn một cái lưng khòm một Ờ, cái gậy trống một cặp kính lạ một cái rổ mai nhìn một cái vạt một cái vạt nắng chiều nhìn một cái làng sương sớm một tiếng chuông thu không à, tất cả những gì chúng ta nghe ngửi ném đụng nó đều chắc chúng ta về ừ, những cái cõi miền ừ, của hoang tưởng ảo tưởng giả tưởng nói chung là của cái tưởng đấy tôi đố các vị trong cuộc đời này các vị có bao giờ mà có thấy nghe ngửi ném đụng mà không gắn vào sáu cái ngoại tầng á một cái nhãn hiệu nào đó các vị tôi đang nghĩ các vị làm thử cho tôi tôi nói các vị có hiểu không alo tôi nói các vị có hiểu cái gì không các vị thử tưởng tượng các vị có hiểu lời tôi nói không có bao giờ mà các vị thấy nghe ngửi ném đụng mà các vị không dán là nó những cái nhãn hiệu một cái logo một cái label này không có phải có à phải có tùy cái trình độ tùy cái khả năng suy tư suy diễn lý luận tùy khả năng kiến thức tùy môi trường bối cảnh hoàn cảnh điều kiện mà chúng ta có cái cách dán nhãn lên mọi cái trần cảnh khác nhau thí dụ như mình đang ngồi đây mà mình nghe có tiếng mà ồn ngào trước nhà thì một là mình chỉ hiểu đơn giản là tiếng ồn ai âm sầm như ta đó là một cách nó là tiếng ồn mà mình dịch nó thành ôm sòm là mình đã dán cái nhãn tưởng lên đó thầy nó chỉ là tiếng động nghe chỉ là nghe bây giờ mình dán cái chữ ôm sòm lên là mình dán nó một cái logo ngầm mang ý nghĩa tiêu cực đi ôm sòm là tiêu cực rồi phải không Đấy. rồi cái tiếp theo mình biết rõ là hô cái này là tiếng nói đàn ông chứ không phải là tiếng đàn bà Đấy. thêm nữa là cái tiếng này là cái tiếng miên tiếng tàu hay là tiếng anh tiếng nhật tiếng gì đó hay là tiếng việt đó là tiếng Hấp là mình đã dán là cái dán nhãn đó mình dán cho nó một cái nhãn hiệu đó là âm sầm. rồi sao mình dán lên ở ờ, đây là ngôn ngữ gì rồi tiếp theo mình dán một cái nhãn một lô nhãn hiệu đó là họ đang nói cái gì mình à, nội dung là gì cái lộn à, cái lộn rồi mình dựa lên cái đó mình mới bắt đầu mình nghĩ thêm ồ cái này là hai vợ chồng của họ gây nhau hay là hai chị em hay là hai mẹ con gây nhau đó mình dán lên những nhãn hiệu và cứ đó là tôi đang nói chuyện nhẹ đó còn vô vàng mọi thứ trong đời sống này chúng ta nghe thấy nghe ngửi đến đụng được giá của nó những những cái nhãn hiệu và hãy khi mà giá nó nhãn hiệu là chúng ta một lần nữa chúng ta đã từ chối quan sát cái bản chất của thế giới mà chúng ta chỉ quan sát trên cái cạnh hiện tượng mà thế giới nó có hai góc nhìn một là góc nhìn về thì về hiện tượng và góc nhìn về về bản chất mà khi chúng ta xài quá nhiều cái nhãn hiệu coi như chúng ta chỉ là chúng ta chưa có bóc tách được cái vỏ ngoài của sự thật của chân lý chúng ta tiếp tục sống ở trong cái gọi là thế giới hiện tượng nha thì cái người hành giả là sao ta đơn giản lại càng nhiều càng tốt hạn chế cái việc dán nhãn trên các hiện tượng là sao ta thí dụ đang ngồi mà nghe một cái ram thì chỉ biết giật mình hoặc là chỉ biết ồn hoặc là chỉ biết là mình đang xanh rồi lập tức quay trở lại hơi thở tu tiếp chứ không có suy diễn thêm nha tôi, tôi nói biết trong trung hiểu đó không không có suy diễn thêm nữa và đằng nào suy diễn thêm là cái người đó là giờ này biết thì đại chúng đang ngồi thiền ở trong thiền đường mà ở ngoài làm việc quá cẩn một suy diễn của nó quá xa nó không cần thiết đó là anh đi quá xa hiểu không trong khi ở đây đó mình chỉ nghe cái râm thì mình có có nhiều cách niệm tùy à. nếu mà thân quá niệm xứ thì mình chỉ niệm nè nghe nghe thì nghĩ thức ra là việc đang nghe nha đang nghe còn nếu thọ thì mình ghi nhận khó chịu à khó chịu ưu nha ưu nha còn nếu mình đang tâm quá niệm xứ thì ô oh, sanh nha sanh nha còn nếu mình pháp quá niệm xứ thì ô oh, ô oh, sanh truyền nha truyền cái nha sanh truyền cái nha xong các vị có hiểu không alo không có đi nữa không có dán thêm nữa còn dán nhạc là chỉ có phiền mà tại sao chúng ta yêu được nhau chúng ta cưới được nhau tại sao chúng ta có thể gồng gánh được nhau chúng ta có con với nhau mấy chục năm là tại sao là vì chúng ta khóa dán nhãn quá đi nha chúng ta lúc nào cũng có cả rổ cái nhãn chúng ta dán tầm lâm hết trơn mà cái nào thấy được nữa cái mình dán ra một lô mấy cái nhãn mà coi như là ok à, thì đã mình rước nó về mình mới cưới nó được chứ nếu mà mình không có nhìn con người qua những cái nhãn hiệu nha mà mình nhìn xuyên thấu cái, cái bản chất thì bà nội tôi cũng không có dám rước em nào về hết bởi vì bất cứ một cái gì mà mình thấy nó là dễ thương nó đều là hiểu lầm và bất cứ cái gì mình thấy nó là dễ dễ ghét dễ ghét nó đều là hiểu lầm vì sao vì tất thảy mọi hiện hữu ở đời nó đều diễn ra trong cái sự chớp nhoáng chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt có rồi mất có rồi mất có rồi mất chỉ có hình giả tứ niệm xứ mới thấy cái này nha ừ. hình giả tứ niệm thế này thì cái đó gọi là ổn định tâm hành là vậy đó tức là không để mình phải chạy theo cái đời sống của thọ tưởng theo cái sự tác động của thọ tưởng nãy giờ mới nói có cái tỉnh giác chi còn cái tỉnh giác chi là cái sự tập trung tinh thần cái này quan trọng lắm tôi nói không biết là bao nhiêu lần cái nắng mặt trời mà để tự nhiên như vậy thì nhiều lắm nó làm cho mình rát da rát thịt nám nám mặt à, vậy thôi còn nếu mà ngày nào cũng phơi nắng thì nó làm cho mình bị đen da rồi thôi nhưng mà để làm cho mình nóng mình bị bị phỏng đến mức mà chết người đó là anh phải dùng một cái kính hội tụ hoặc là để nước nó xuyên qua để để nắng nó xuyên qua một chai nước thí dụ nói chung là phải gom cái toàn bộ cái nhiệt lượng của một cuộc ánh nắng vào một điểm thì lúc bây giờ sức nóng của mặt trời nó mới đủ làm cháy da cháy thịt cháy nhà cháy rừng nha thì cái tâm mình cũng vậy bình thường mình không có tập trung tư tưởng thì cái sức mạnh của nó bị gọi là tản lạc bị khuếch tán nó không có đủ mạnh để làm việc gì hết nhưng mà khi mình tập trung tư tưởng vào một cái đề mục nào đó thí dụ như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng hoặc là hơi thở vào ra à, thí dụ mình niệm được một đất mình niệm đất đất đất mình để một miếng đất một cái khuôn đất trước mặt hoặc là nhìn nhìn cái nền đất trước mặt cũng được hoặc là làm cái khuôn đất tròn tròn trước mặt mình á rồi mình niệm đất đất đất đất niệm hoài niệm đến nhìn nó mình niệm để đến một lúc nào đó mình nhắm mắt lại mà vẫn thấy nó tiếp tục niệm nữa niệm đến một lúc nào đó thì cái khuôn đất nó không còn là cái màu sắc cũ nữa mà nó trở thành là một cái mâm bằng vàng chói rực hoặc giống như một cái vầng trăng vậy thôi và tiếp tục niệm nữa niệm cho đến bao giờ đắc sơ nhị tam tứ thì nó lên thì thôi nhớ nha đó là tôi nói trong mặt lý thuyết lý thuyết đơn giản nha còn lý thuyết chi tiết bà con vào trong tâm định đạo một cái phần định đó, nha nó đọc thêm nó đó nói là đã lắm nha còn ví dụ như mình đang nói dạy cách tu điều mục đất phải làm gì để tu thì mục đất đắc tầng đắc uh, thiền đắc xong rồi mình có thể quá hiện bao nhiêu lô thần thông nhờ tu điều mục đất rồi tu địa một nước lửa gió cũng vậy cách tu như thế nào rồi khi đắc rồi mình có thể nhờ cái địa một đó mà mình luyện mình quá hiện được bao nhiêu thứ thần thông phép màu ví dụ như vậy đó là trong tịnh đạo nha ở đây tôi nói bằng tắt thôi định ở đây là khả năng tập trung tư tưởng để cho cái tâm của mình nó không có khuất tán và cái sức mạnh của nó được tập trung được hội tụ được dồn hẳn vào một chỗ nhờ vậy chúng ta làm được rất là nhiều việc ví dụ cái chuyện đầu tiên khi mà mình tập trung tư tưởng không để nó khuếch tán là cái tâm mình không có chạy theo phiền não thích và ghét đấy nhờ vậy là mình thấy an lạc khi mà mình không có phiền não là mình an lạc nhiều người hiểu lầm tưởng an lạc nghĩa là mình phải có cái gì đó mới an lạc chưa chắc bởi vì an lạc hay là hạnh phúc trên đời nó có hai nguồn một là do có cái gì đó và hai là không có cái gì đó biết tôi nói trong lâm có hiểu không ta alo trong lâm có hiểu không hạnh phúc trên đời à, nó có hai nguồn một là có cái gì đó hai là không có cái gì đó thí dụ như mình tự nhiên mình chứng thánh hay là mình chứng thiền mình nhiên mình an lạc đã khỏi nói rồi nhưng mà chưa đắc cái gì hết mà chỉ cần phiền não nó vắng mặt thôi là mình đã thấy hai người nó nhẹ rồi nha phúc thay cho kẻ nào mà trong một giờ trong một ngày mà không có cái gì để đam mê hay bực mình đam mê hay là bực mình hay là chán nản không mình nghe thấy nó, nó tẻ nhạt nhưng mà không tôi nói không biết là bao nhiêu lần tôi nói hồi tôi còn trẻ đó có nhiều sáng tôi thức dậy tôi thấy sao cái ngày đó sao nó lê tê nó tẻ nhạt nó vô vị nhưng mà càng lớn tuổi càng va vấp nhiều chuyện đời tôi mới ngộ ra một chuyện kỳ quái tôi phải cảm ơn những cái ngày mà tôi thấy nó vô vị vì vô vị nó đồng nghĩa với vô sĩ bởi vì cơ thể của một người lớn tuổi mà quý vị từ 50 trở lên ngày nào thức dậy mà trong đầu không có gì ưu tư hờn giận âu lo là nên thắp ba nhang lạy tạ tam bảo ngày nào thức dậy mà cơ thể nó không có kiếm chuyện nó không có cạc khịa với mình á không là mình phải thắp thêm ba cây nữa để tạ ơn tam bảo nha yeah. các bị hiểu không ta có nghĩa là mỗi sáng thức dậy thấy thân và tâm của mình mà nó không có cái gì để cho mình phải nặng lòng ưu tư lo lắng sợ hãi rằng là mình nên quỳ lại trời lại phật vì bữa đó con được an lạc an lành nha đó cho nên nó là cái hạnh phúc nó có hai nguồn một là có cái gì đó và không có cái gì đó Đấy, thì định ở đây là gì là sẽ tập trung tư tưởng chính vì nó tập trung tư tưởng nó dẹp sạch sành xanh nó làm cho cái cõi đất nội tâm của mình trống lấp chưa biết đặt cái gì không tôi chưa màng tôi chỉ biết một chuyện là chính mình tập trung tư tưởng đó Đấy. thì không có tạp niệm ác niệm tục niệm là mình thấy khỏe rồi nha và với khả năng tập trung ấy thứ nhất là nó làm cho vắng mặt phiền não hai là nó là giúp cho cái trí tuệ có điều kiện làm việc ngon lành vì sao vì chúng ta biết rằng một cái ngọn nến một cái ngọn đèn mà bị gió thổi nó trao ánh sáng nó không có tốt ánh sáng nó, nó, nó lung linh lắm nó lung linh lắm. nó không có, không có rõ ràng nhưng mà nếu cái, cái ngọn lửa mà của ngọn nến ngọn đèn mà nó ổn định đi thì cái ánh sáng nó nó sẽ nhiều hơn và nó dễ giúp mình làm việc hơn còn cái thứ mà nó chập chờn nó lung linh nó khó làm ăn mà gì lắm nha ở đây cũng vậy muốn cho trí tuệ mà nó có một cái nền tảng làm việc cho ngon thì phải là chỉ có định và niệm hoặc là định hoặc là niệm nó giúp cho mình ổn định tâm trí để mà trí tuệ nó, nó sâu nó làm cái việc sôi rọi nha các vị mới dùng cái mũi khoan mà các vị muốn khoan mình có lỗ cho nó chính xác là, là sao chỉ đầu tiên là mình phải ổn định cái miếng gỗ mà mình muốn khoan mình phải ổn định cái mũi khoan ổn định cái cái vật mà mình muốn khoan ổn định hai cái đó thì mũi khoan nó mới đi chính xác được trong rừng hiểu không ta để có trầy trặc trầy trặc hoặc là mình mình mình chích thuốc và chích bằng ven nó chích tính mạch là mình phải cột cái dây cao su để mình xác định được cái mạch máu nằm ở đâu à, ổn định xong rồi cái kia mà chọt vô là phải chính xác à, chứ còn đâm là tắc cả tắc tôi đã bị nhiều cái tai mà mà coi như là y tá mà lựu đạn á trời nó lụi coi như nó bấy cái lùi mà tôi cái mặt tôi tôi tốt lắm cái gân má tôi đẹp lắm và nó là rất nhiều người khen cái mặt ờ, của tôi là, ờ, là, là, là, là nó to đùng như cũng đâu muốn vậy đó mà nó mắc gì mà nó lụi coi như cả buổi trời nó đau thấy bà nội luôn bởi vì nó không có được cái sự ổn định giờ lẹ cái thứ tại sao nó sống được hay thì chứ thì uh, ờ tại sao kỳ cái đầu tôi sẽ nó bị cái gì nhiều quá đi mà chữa hoài không hết cái gì biết trợ ơi vô tôi giảng mà tôi khổ tâm quá tôi nói, tôi thì sao cũng được chân nó dính phân trâu phân bò gì cũng sao đó mà mình vô trước đám đông rồi mình để mà nó tùm lum như vậy đó nó xúc phạm quần chúng nó gì biết không khổ quá chứ còn tôi dính cái gì rác dưới gì trên đây không sao hết trơn tắt cái là tôi dính tùm lum gì rồi bây giờ thế đó là, là, là tỉnh định cái định nó quan trọng là cái xả là sao xả là sự cân bằng cảm xúc vậy cảm xúc đây là gì là gồm có khổ lạc ưu hỷ xả đấy các vị có biết không nói ra khó tin khó hiểu vì sao vậy vì từ buồn mà qua vui hoặc ngược lại từ vui qua buồn nó, nó cách nhau có một sợi tóc mà. nhưng mà cái xả thì nó xa hơn nó xa hơn dạ yeah. cho nên cái người mà gọi là thiếu nội hàm thiếu hàm dưỡng thiếu kỹ trí tuệ thiếu Phật pháp thì cả đời sống chỉ biết chạy từ cái vui mà họ không có ngờ rằng vui ở đâu thì buồn sát sườn bên cạnh đó không có xa yeah dạ. cái người nào mà thích được khen thì tới hồi bị bị chê bị chửi nó khổ cho banh sát cái người nào thích vui đó thì tới hồi gặp chuyện buồn nó chịu không nổi khổ lắm bởi vì khui vui nó buồn thích ghét nha là một cặp thích ghét là một cặp khen chê là một cặp vui buồn là một cặp đấy cho nên một cái tâm thái ổn định phải là một cái tâm thái nằm ngoài thích và ghét buồn và vui tin tôi đi nha tin tôi đi ngay cả cái thương ghét cũng vậy quý vị biết không từ cái thương mà chuyển qua cái ghét nó rất là gần mà cái cảm giác hờ hững không cảm xúc nó thấy vậy đó mà nó ổn định nó chắc ăn hơn còn từ cái thương và ghét đó, nó rất là cần cho nên ý, một cái đối tượng mà làm cho mình bực mình đó, bực mình mà gọi là nặng nề nghiêm trọng đó, thường là những đối tượng mình nặng lòng thương mến họ chỉ còn một người dân đó, thì miễn là đừng đụng tới mình thôi thì đã đâu nha có người thằng có người mà mình thương cái khả năng mà gây khổ cho mình nó lớn vô cùng nó có nhiều lý do lắm rồi cái mình thích cũng vậy hả cái thích ở đâu thì cái ghét kế bên đó Đấy. rồi cái vui cái buồn cũng cứ thế Đấy. cho nên trong các cặp thọ là khổ với lạc lặn cặp hỷ ưu lặn cặp chỉ có thằng cha xã là nhánh nằm mình chả à. đó cái ổn định được cảm xúc rất là quan trọng một người mà có tu tập đến mức đúng mức thì khi thấy ở đời không có gì để vui chỉ cần xác định là mọi thứ là chớp nhón là vô ngã vô thường thấy đó mặt đó chỉ cần phải xác định một chuyện đó thôi chỉ cần trí của họ mà nó xác định rằng mọi thứ có đó rồi mất đó thì họ không còn thích khi không còn thích thì không còn ghét khi họ xác định như vậy họ không còn cái gì để vui nữa thì họ cũng không có gì để làm cho họ buồn nữa yeah dạ, phải nói như vậy cái này nó rất là sâu nó sâu chỗ đó, đó nha à, chúng ta có nhiều cách để ổn định họ thứ nhất là còn dùng trí quán chiếu thấy rằng ở đời không có gì đáng để thích thì tự nhiên nó cũng không có gì để ghét không có gì để vui thì nó cũng không có gì để buồn đó là dùng trí còn hai đó là dùng định dùng định nghĩa là tập trung tư tưởng vào một cái đề mục nào đó hoặc là dùng niệm có nghĩa là quan gọi là ghi nhận không sót một cái hoạt động lớn bé nào có thân tâm nha đấy gọi là niệm thì dùng mấy cái ông này nè à, dùng mấy cái ông này nè à, mình mới có được cái xả thọ cái xã hội như ý vì như ý này phải làm đi tu mình kiếm cái cảm giác không phải mà như ý đây có nghĩa là khi nào cần sự nghỉ ngơi tĩnh dưỡng như lời ngài sẽ lại phát ngày dạy này các hiền giả giống như một cái cô chiêu cổ ấm mà nhà giàu ấy có những cái tủ quần áo đầy từ thứ lụa là gấm dốc trong đó mỗi khi cô cậu muốn mặc cái gì thì có thể thay đổi sáng một bộ trương bộ chiều bộ tối bộ khuyên bộ lúc nào muốn thay đổi cũng được bởi vì họ có quá nhiều trang phục ở đây một vị tỳ kheo mà tu tập thất giác chi mà tới nơi tới chốn thì vị đó khi lúc nào cần có thể an trú vào trong định ngồi vô một cái là chỉ biết hơi thở ra vào không biết gì hết khi nào thấy cần một chút niềm vui ừ, thêm nhân nhị gia vị cho đời tu thì vị đó có khả năng tự làm cho mình vui khi nào cần ổn định cảm xúc không còn buồn vui nữa an trú trong xã vì ấy vẫn có thể làm được làm được bằng cách nào tác ý đến cái khía cạnh tiêu cực của đời sống là sẽ có ưu tác ý đến khía cạnh tích cực của đời sống là sẽ có hỷ à, nhớ cái đó bây giờ không có chú ý đến cái đẹp cái xấu cái ngon cái dở nữa mà chỉ chú ý đến bản chất như thật của nó nó sao thấy như vậy thế giới là đặc biệt như vậy thế giới này nó có ba cách nhìn nhìn vào cái mặt ưu của nó là mình sẽ có hỷ có lạc nhìn vào cái mặt khuyết của nó ta sẽ có khổ có ưu chỉ có nhìn vào bản chất thật của nó không có ưu huyết mà là nhìn thật thì nó không còn gì gọi là đắng hay là ngọt nó không còn gì để vui để buồn để thích để ghét mà chỉ để chán thôi đây đây là cái đỉnh cao là tinh hoa là cốt lõi của Phật pháp nằm chỗ đó khi mà anh nhìn tới nơi tới chỗ thì thế giới này không có gì để anh vui và cũng không có gì để anh buồn không có gì để anh thấy thích rồi cũng không có gì để ghét mà anh khi anh nhìn đúng bản chất đó thì anh chỉ còn cái sự hờ hững lạnh lùng đây cũng là lý do vì đâu mà ở trong cái trí tuệ thì quán nó còn cái từ gọi là hành xã tuệ đó. tức là ừ, quán chiếu mà mà danh sách buổi đầu á thì mình còn có lúc mình thấy sợ mình còn thấy chán không? nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy Ồ, cái kiểu nó như vậy cái kiểu nó như vậy thiện cho lắm cũng mắm với dưa mà ác vừa vừa cũng dưa với mắm không à, ác cho lắm mình tắm cũng ở trần đại khái như vậy tức là đến một lúc rồi đó mình thật thấy nói theo cái từ của ngài viên minh là nhìn pháp vận hành đấy ừ, nhìn pháp vận hành đó ừ. có nghĩa là cứ im nhìn nó sẽ có một ngày mà bây giờ chưa đâu có việc hiểu đời dữ lắm không còn có cái thích còn có thích thì tôi thề đó là sẽ có cái ghét các vị còn có cái thích là còn có cái ghét còn đi tìm cái niềm vui thì thế nào đó gặp nỗi buồn nỗi đau chịu không nổi nhưng sẽ có một ngày tuổi tác nó thêm một chút ổn định một chút ổn định ở đâu thì ổn cố nằm đó nhớ nha ổn định ở đâu thì ổn cố nằm đó cộng với công phu tu tập cộng với kiến thức giáo lý cộng với tuổi tác ba cái này cộng lại nha kiến thức này tuổi tác kinh nghiệm thiền tập đấy sẽ có một ngày các vị thức dậy không cần nghĩ đến cái gì vui cũng không có gì để âu lo vì muộn mà các vị chỉ thanh thản ra xúc miệng đánh răng rửa mặt tưới cây ăn điểm tâm cứ coi coi cái việc gì đến thì đến cái gì phải đến thì sẽ đến chỉ vậy thôi ngồi chờ trái nó rụng nha người không tu thì chờ sung rụng nhưng mà người tu thì chỉ ngồi yên coi xem chứ không phải chờ mà xem trái nó rụng không ép trái còn xanh mà phải rớt Đấy, mà cũng không cưỡng cầu cái trái đã đã đã đã khô nằm ngoài trên cây mà người tu cứ ngồi xem lá thanh thản ngồi xem trái xanh trên cành mà thanh thản ngồi xem trái chín rụng xuống đó chính là công phu tuyệt đỉnh tầng thứ chín của càng khôn đại nại di nha ok tôi có việc tôi phải đi chúc các vị một ngày vui vẻ như là ngày chủ nhật các tôi nói các vị có hiểu cái gì không alo cái râm này tôi giảng các vị biết tôi lo lắm là bởi vì cứ hỏi có một người trả lời thôi đó là là giọt mưa ai cũng à, à, ai cũng đơ chỉ một người hiểu thôi ờ, cái gì cũng được chúc các bạn